Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường tuần ờ, cuối cùng của tháng 12. Chúng ta cũng đã gần đến Noel rồi đúng không ạ? Tuần sau là tuần Noel. À, tuần sau chúng ta sẽ chỉ giao dịch là từ thứ hai đến thứ năm thôi. Chiều ngày thứ năm thì đã bắt đầu nghỉ rồi và ngày thứ sáu thì toàn bộ thị trường các thị trường trên thế giới lớn đều nghỉ. Do vậy coi như là chúng ta chỉ có 3 ngày giao dịch trọn vẹn là thứ hai, thứ ba, thứ tư. À, tuần trước thì chiến lược mua của chúng ta rất là thành công đúng không ạ? chúng ta mua ở vùng 20 25 à, thực tế thì giá có xuống đến 19 đấy, không chạm điểm dừng lỗ của chúng ta và sau đó giá tiến đến vùng 60 65 cho chúng ta chốt lời tại phiên FOMC họp thì hôm đó tôi cũng có update chiến lược cho các bạn và hôm sau là chúng ta canh bán ở vùng 8892 dừng lỗ 98 một tí nữa thì chúng ta bị dừng lỗ nhưng rất may chúng ta vẫn được chốt lời Đấy, tuy giá nó chưa chạm đến vùng uh, chúng ta chốt lời vùng 70 65, giá chỉ xuống đến 77 thôi, đóng cửa 81. Tuy nhiên với mức lãi 10 đến 15 đô thì chúng ta cũng có thể tạm hài lòng với một lệnh uh, chốt hạ cuối tuần. Có thể nói tuần qua là tuần thành công. Chúng ta mua ở đúng vùng đáy của tuần. Uh, chúng ta bán ở đúng vùng đỉnh. Uh, thì trong một tuần giao dịch như vậy thôi mua đúng đề vùng đề bán đúng vùng đỉnh thì còn hy vọng gì nữa đúng không ạ tuần tới thì như thế nào à, thông tin tuần trước thì chúng ta biết là về cuộc họp FOMC thì Fed không đưa ra bất cứ thông tin gì mới Fed vẫn tiếp tục duy trì gói kích thích à, kinh tế như cũ chưa tăng quy mô gói à, kích thích cũng như không có cái gợi ý gì về việc à, hạ lãi suất nói chung điều này đã phản ánh trước thị trường nó phản ánh trước tin do vậy khi công bố ra thì không có tin gì à, tâm điểm tuần qua đáng chú ý chính là cái doanh số bán lẻ của Mỹ rất là xấu dự kiến thì chỉ gọi là âm nhẹ 0,3 nhưng thực tế thì doanh số bán lẻ Mỹ âm rất sâu âm 1,1% xấu nhất trong nhiều năm thị trường thì hiện nay dường như phớt lờ toàn bộ tin xấu do vậy nó chưa phản ánh đúng những cái thông tin Đó, và giá, giá vàng của chúng ta tuần qua cũng không lên không lên quá mạnh thực ra khi doanh số bán lẻ nó xấu như vậy thì bình thường thì đô la yếu thì vàng có thể lên mạnh hơn cơ tuần qua thì vàng của chúng ta tăng 3 phiên rất là mạnh tăng với cái thông tin là hy vọng gói kích thích kinh tế được thông qua hơn 900 tỷ đấy nhưng thực ra thì vẫn đến giờ này là vẫn chưa có thông tin gì cả tâm điểm tuần sau tuần sau về thông tin cơ bản thì chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng ngày thứ hai chúng ta không có tin gì của Mỹ quan trọng ngày thứ ba thì chúng ta có à đây tuần sau bạn nhé thứ hai chúng ta không có tin gì của mỹ quan trọng cả thứ ba thì chúng ta có doanh số bán nhà cũ nhà đã qua sử dụng ngày thứ tư thì ngày thứ tư ngày thứ tư của chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ và số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp ngày thứ năm à, Bên cạnh đó thì 10 giờ ngày thứ tư chúng ta có doanh số ờ, bán nhà mới, niềm tin tiêu dùng. Nói chung là tin tức tập trung hết vào ngày thứ ba và thứ tư thôi. Ngày thứ năm thì chúng ta không có tin gì, bắt đầu nghỉ lễ rồi. Ngày thứ sáu thì cả thị trường toàn thế giới nghỉ. Như vậy, tuần tới chúng ta sẽ chú tâm đến giao dịch đến 3 phiên đầu tuần thôi nhé. Tin thì những tin về doanh số nhà thì nó không gọi là tin mạnh. Ngày thứ ba chúng ta có GDP final tức là cái ờ, GDP cuối cùng của quý 3 thực ra cái này thì số liệu 33% nó đã công bố hai kỳ trước đều công bố như thế nó sẽ không thay đổi nhiều nên nó cũng sẽ không ảnh hưởng xét về thông tin cơ bản tuần tới không có thông tin đủ mạnh để ảnh hưởng đến xu hướng do vậy nhiều khả năng vàng sẽ biến động theo kỹ thuật à, còn nó có một chút thông tin địa chính trị đó là những cuộc chuyển giao à, tổng thống Donald Trump à, Bộ Quốc phòng Ờ, đã bên quân đội đã tạm dừng các hoạt động chuyển giao ờ, quyền lực giữa chính phủ mới và chính phủ cũ nói chung là những cái thông tin địa chính trị này trừ nó có những cái diễn biến rất là bất ngờ còn nếu không thì chắc nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều à, thông tin về dịch bệnh thì chúng ta biết là dịch virus là corona tiếp tục bùng nổ đấy nhưng mà thị trường 3 tháng nay đã phớt lờ cái dịch bệnh rồi nên tôi sẽ không biết là khi nào thị trường sẽ phản ứng cái dịch bệnh tạm thời khi nào nó không phản ứng thì chúng ta cũng coi như là dịch bệnh hiện nay là nó đã phản ánh rồi và thị trường sẽ không phản ứng với tình hình dịch bệnh nữa mặc dù số người chết hiện nay thì cũng tăng rất là cao rồi chúng ta biết là <clears throat> và một thông tin nữa là cuối tuần vừa qua là tổng thống Donald Trump à, tuyên bố Mỹ sẽ phê duyệt vaccine thứ hai <clears throat> đây là tuyên bố thôi chứ thực tế chưa phê duyệt bạn nhé Đấy hiện nay thì số người nhiễm bệnh thì nó mặc định rồi một ngày là tầm 700.000 người nhiễm bệnh và tầm hơn 12 13.000 ờ, ca tử vong đây là mặc định rồi chúng ta có 70 ờ, gần 77 triệu người nhiễm bệnh và 1.700 ca tử vong rồi à 1,7 triệu ca tử vong dịch bệnh corona giờ dường như là nó ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng hệ lụy rất lớn đến nền kinh tế nhưng ngắn hạn thì dường như là giới đầu tư đang bỏ qua dịch bệnh nên chúng ta cũng không sẽ không quan tâm quá nhiều dịch bệnh thời điểm này nữa như vậy với thông tin cơ bản tuần tới nhiều khả năng giá vàng biến động theo kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ xét xem kỹ thuật giá vàng sẽ đi như thế nào. Xét về trên chart daily thì chúng ta thấy tuần qua là giá vàng đã vượt qua cái kênh giá mà trước đó giá vàng hay đi rồi. Rất nhiều khả năng giá vàng sẽ tìm đến kênh giá thứ hai, kênh giá to hơn, kênh giá mở rộng uh, màu tím đây bạn nhé. Được thiết lập bởi hai cái trend line màu tím đây. Đấy, Ờ, kháng cự của giá vàng tuần tới thì vừa là cái line của kênh giá màu tím này nó đâu đó rơi vào tầm à, vùng 95 98 đó. trong tuần bên cạnh đó chúng ta thấy nó cũng trùng với cái Fibo từ cái đỉnh thiết lập 2075 xuống đến cái đáy 1764 tức là Fibo 50% quanh vùng 1918 như vậy tuần tới nếu giá vàng hướng lên nó sẽ hướng lên vùng giá 19 1x Đấy, cao nhất có thể là 20, thấp nhất thì có thể là tầm 10 tùy theo điểm chạm trong tuần. Như vậy, vùng giá 191X lý tưởng là tầm 15 20 là đây là vùng chúng ta hoàn toàn mở lệnh bán nha. Quý lưu ý, chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá vượt qua 1925. Đấy, chốt lời thì sao? Giá vàng sẽ hướng trở lại về đóng cửa tuần này là 1882. Quý lưu ý nhất trong những tuần mà giá vàng giao dịch uh, ít phiên và ít thông tin như tuần này thì giá thường có xu hướng là trở về giá mở cửa tuần tức là giá sẽ biến động đi ngang thôi nếu xuống trước thì lên sau mà lên trước thì xuống sau do vậy cái này quý đặc biệt lưu ý mà đặc biệt chúng ta lưu ý là tuần này tuần giao dịch cuối cùng uh, trước khi các thị trường lớn nghỉ lễ sau đó lại là nghỉ đầu năm mới thông thường thì vào trước và sau uh, năm mới khoảng một tuần đến 10 ngày thì giá vàng thường có xu hướng điều chỉnh bởi vì các quý lớn hay chốt lời chốt NAV5 và chốt lời cũng như nghỉ giao dịch đấy do vậy tôi không thiên về hướng giá vàng sẽ bứt phá quá mạnh mà hiện nay giá đang 1881 cá nhân tôi thì thiên về hướng là nếu giá vàng lên được trên nghìn chín đây là cơ hội để chúng ta bán đấy sau đó giá vàng sẽ bước vào cái tiếp tục điều chỉnh còn hiện nay chúng ta phải chờ đợi xem cách điều chỉnh của giá vàng như thế nào giá vàng có bị bán tháo vào cuối năm không à, thì chúng ta phải chờ đóng cửa tháng 12 này chúng ta mới biết được do vậy tuần tới do chúng ta chỉ giao dịch có 3 phiên rưỡi do vậy thì chúng ta lưu ý nhá giá ở 1881 ờ, chúng ta không làm gì nhưng giá lên đến trên 1009 đặc biệt là 191x thì chúng ta bán nhá dừng lỗ 1925 chốt lời hướng về vùng 1880 xa hơn là vùng 1860 trường ngược lại nếu giá vàng đi xuống thì chúng ta nhìn trên chart daily đây chúng ta có thể thấy là giá vàng sẽ được hỗ trợ tại hai vùng vùng thứ nhất là quanh 1858 1860 ờ, vùng thứ hai là 1845 1847 như vậy chúng ta sẽ canh mua tại hai vùng này Đấy, chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 7-8 đô và chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời là tầm 25-30 đô Đấy. như vậy tuần tới chúng ta có hai vùng chúng ta canh phản ứng của giá vàng về đó để chúng ta mua nhá là vùng 5860 nếu vùng 5860 chúng ta bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ canh mua vùng 4547. Đây là hai vùng mua tuần tới. Như vậy tuần tới giá vàng xu hướng chính chúng ta ưu tiên là nếu giá vàng lên thì chúng ta bán xuống, mà xuống thì chúng ta mua lên. Chúng ta sẽ lấy giá tham chiếu cộng trừ khoảng 30 đến 40 giá thì đấy là vùng mua bán của chúng ta. <clears throat> Cậu vàng tuần tới nói chung là chiến lược thì nó cũng khá là dễ đúng không ạ? Và hy vọng tuần tới chúng ta lại như tuần trước chúng ta lại mua được vùng đáy và bán được vùng đỉnh thì là lý tưởng nhất tuần trước thì chúng ta mua vùng 20 25 đúng vùng đáy Đấy. sau đó chúng ta bán vùng à, quanh 90 9x thì cũng đúng vùng đỉnh tuy nhiên là lệnh bán thì không ăn được mấy thôi vì giá nó chưa xuống mấy thì phải chấp nhận thôi còn lệnh mua chốt lời rất là rực rỡ rồi đúng không ạ tuần tới như vậy quý vị lưu ý nhá trên chúng ta bán xuống nhá bởi vì trên kênh H4 chúng ta nhìn này giá vàng có thể test chen này đấy cao nhất lên lên được 192x nhưng cá nhân tôi nghĩ là nó sẽ không test được lên đây bởi vì nó gặp cái kênh của à, cản kháng cự của daily do vậy cái vùng 191x là lý tưởng rồi dưới 20 đây là vùng bán và chúng ta dừng lỗ ở 25 đấy là vùng rất là lý tưởng đó là về cậu vàng <coughs> đối chỉ số DXY thì đô la index thì chúng ta nhìn thấy đô la index bắt đầu vào cái vùng kháng cự rất là à, hỗ trợ rất là mạnh Chúng ta biết trước đó năm 2018 khi đô la index cũng giảm về cái vùng à, 885 90 năm này, đô la index mất tất cả là 3 tháng hơn 10 nến trước khi bật lên mạnh mẽ từ vùng 90 này và tăng lên được hơn 100. Do vậy, cái vùng 88 90 này sẽ là một vùng hỗ trợ rất là mạnh của đô la index và xác suất để đô la index phá qua vùng này rất là khó. Do vậy nhiều khả năng đô la index sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn là giảm chậm và đi ngang để bắt đầu tìm xu hướng. À, như vậy thì về kỹ thuật đô la index dường như sẽ là đi ngang là chính. Khi đô la index đi ngang thì sẽ có những đồng tiền tăng giá so với đô la nhưng cũng có những đồng tiền giảm. Đấy quý vị nên nhớ là đô la index là được tính tổng hợp bởi 7 cặp tiền tệ mạnh trên thế giới so với đô la như vậy đô la index tuần tới nó sẽ nếu giảm cũng sẽ không giảm nhiều quý vị lưu ý nhá với việc đô la index không giảm nhiều thì chúng ta sẽ phải phân tích chi tiết từng cặp tiền tệ chúng ta định giao dịch từ đó uh, tìm xem cặp nào có xu hướng rõ ràng thì chúng ta giao dịch cặp nào không rõ ràng chúng ta thôi bỏ qua <clears throat> đây chúng ta sẽ phân tích những cặp tiền tệ chủ chốt cặp EU EU tuần qua là một tuần tăng giá rất là mạnh chúng ta kỳ vọng EU giảm xuống để chúng ta mua nhưng EU không giảm chính vì EU không giảm thì chúng ta rất khó khó tìm được điểm vào do vậy EU tuần tới thì xu hướng chung của nó thì vẫn đang đi lên nhưng rõ ràng chúng ta không tìm được điểm vào đây là cái rất là bất lợi Đó. <clears throat> cực kỳ bất lợi với EU à, cực kỳ khó để giao dịch EU thời điểm này mặc dù chúng ta nhìn thấy xu hướng chung của EU là xu hướng đi lên Đó. Nếu bạn nào mà yêu thích EU thì tuần tới bạn có thể canh EU khi điều chỉnh về khu vực này. 1.2160 nhá. 1.2160, 1.2170 các bạn có thể mua. Các bạn dừng lỗ 50 pip cho tôi và chốt lời tầm 150 pip. Cá nhân tôi thì nhìn chắc tuần tôi vẫn thiên về hướng EU sẽ tiếp tục tăng và vẫn hướng đến vùng giá 1.25. Tức là nó đâu đó tầm 250 à, giá nữa, 250 pip nhưng tôi thì tôi sẽ không chọn giao dịch EU bởi EU biên độ nó rất là hẹp rất lâu nay biên độ nó rất là hẹp rồi EU chúng ta cũng chỉ kỳ vọng uh, chốt lời tầm 150 đến 200 pip thôi còn dừng lỗi 50 pip nhá quý vị mà muốn uh, yêu thích EU thì chúng ta có thể chờ đợi nó điều chỉnh tầm 6 70 pip thì chúng ta mua thôi <clears throat> đối với UK ờ, uh, UCAD USD trên CAD thì tôi nghĩ là xu hướng của nó xuống đang rõ chúng ta hoàn toàn có thể canh nó điều chỉnh lên để chúng ta bán thì phù hợp hơn tức là USD sẽ ngắn hạn sẽ tăng giá đấy tăng giá sau đó thì chặn điểm kháng cự để chúng ta bán sau đó thì USD Canada lại tiếp tục tăng giá và USD lại giảm giá đối UK thì chúng ta sẽ canh bán nhé canh bán quanh đường trendline này đấy quanh 1.2900 2910 gì đó chúng ta cũng dừng lỗ tầm 50 pip nha. còn chốt lời thì 300 pip UGA thì có thể biến động mạnh hơn <clears throat> đối với AU trên USD thì đồng này tôi nhìn thấy xu hướng nó đang tăng nhưng mà không có điểm vào nên tốt nhất đồng này chúng ta không giao dịch UG chúng ta cũng không giao dịch xu hướng chung của nó là giảm nhưng mà biên độ nó rất là thấp đấy chúng ta nhìn biên độ cả tuần được có 570 pip thì giao dịch cái gì tốt nhất là tránh đồng này ra GU tuần tới cũng rất khó giao dịch nhá có lẽ chúng ta không nên giao dịch GU tuần tới thứ nhất là GU đang tiến gần đến cái giai đoạn cuối cùng của Brexit thứ hai là GU hiện nay nó đang ở cái nó đóng cửa đúng cái cái kháng cự rất là khó tức là 1.3530 đóng cửa đúng tại vị trí này Đấy. vị trí này trước đó nó đảo chiều 400 pip nhưng hiện nay nó đóng cửa đúng tại đây thì chúng ta không nhìn được xu hướng đâu nhiều khả năng GU ngắn hạn là lên nhưng mà cá nhân tôi thì khuyến nghị quý vị là không nên giao dịch GU GG GG thì lại đang ở cạnh cái kênh trên trendline cái kháng cự tuy nhiên nếu giao dịch GG nhá thì xu hướng chung đập kháng cự nó sẽ đi xuống nhưng nếu nó break out lên quý vị phải cắt lỗ do vậy nếu quý vị mà giao dịch GG thì quý vị hoàn toàn có thể canh bán test tại trên line này 140.5 đấy Quý vị dừng lỗ cho tôi 60 pip là 141 uh, ờ, chấm 1 nhá. Còn ngược lại chúng ta có thể kỳ vọng GJ sẽ về 138 đến 137 để chúng ta chốt lời. Chứ là chúng ta sẽ dừng lỗ tầm 60 pip, còn chốt lời tầm 200 đến 300 pip. Đối với GN thì chúng ta tuyệt đối lại canh bán xuống thôi. Đấy, GN sau khi xuống lại test lại đúng chen, đúng khu vực cho chúng ta bán này. Đấy, 1.9080. Nói chung GN quý vị cứ canh khi nó hồi lên khu vực 1. Uh, 0 1.9080 1.9100 quý vị bán cho tôi đấy nó test lại chen này quý vị bán quý vị GN quý vị dừng lỗ tôi 70 pip nhá vì GN biến động rất mạnh còn chốt lời tầm 300 pip đấy, GN quý vị chốt lời tầm 300 pip 300 đến 400 pip đấy. đó là những cặp tiền tệ chính đấy, gắn với USD mà có xu hướng để quý vị có thể giao dịch còn đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì chứng khoán Mỹ 5 tuần liên tiếp có xu hướng tăng nhưng biến động trong biên rất là hẹp Đấy, đang dao động trong một cái biên độ nêm nêm này là nêm đảo chiều à, ờ, MACD thì đã nhấp nháy những tín hiệu báo xuống tuy nhiên MACD cắt đường tín hiệu ở trên không đi xuống do vậy tín hiệu này là tín hiệu yếu nó cần biến động mạnh hơn tức là giá cần ra khỏi cái nêm chúng ta cần một phiên khi chỉ số chứng khoán Dow Jones đóng cửa ngày dưới 30.000 thì chúng ta có thể tham gia bán xuống theo. Chúng ta sẽ dừng lỗ trên cái đỉnh tức là 30.400, tức là dừng lỗ 400 giá. Còn chốt lời tầm 1.000 đến 2.000 giá. Đây là chúng ta bắt buộc phải đợi nhé. Đợi nó vượt ra ngoài nêm chúng ta mới bán, còn không vượt thì chúng ta cứ ngồi ngoài xem đối với ngắn hạn. Ngắn hạn thì ngồi ngoài xem thôi. Bởi vì nó có nhấp nháy tín hiệu xuống rồi nhưng mà chưa rõ. Đó, nói chung là chứng khoán Mỹ thời điểm này ừ, vẫn cứ nhấp nháy kích cầu với lại biến động hoạt động chốt lời nên nó đang không có xu hướng không có xu hướng rõ ràng thực ra thực sự rất là khó giao dịch nếu quý vị ngắn hạn thì có lẽ nên đứng ngoài chúng ta chờ ra ngoài cái nêm này rồi chúng ta tính thôi chưa ra thì thôi cứ bình tĩnh <clears throat> đối với à, dầu thì tuần qua dầu tăng giá rất là mạnh đấy chạm lên ngưỡng 50 49 rồi rất là khó lường dầu hiện nay đang tiến rất sâu vào vùng quá mua sớm muộn nó sẽ đảo chiều nhưng chúng ta chưa biết là lúc nào đảo chiều cả do vậy có lẽ dầu chúng ta cũng tạm đứng ngoài nhá quan sát thôi nói chung là chứng khoán Mỹ với dầu thì chúng ta nên đứng ngoài quan sát chứng khoán Mỹ nhấp nháy tín hiệu đi xuống tín hiệu kỹ thuật thì bắt đầu chỉ bảo đi xuống nhưng nó thực chưa thực sự xuống bởi vì đây là giao cắt trên không do vậy chúng ta cần chờ đợi tín hiệu xác nhận cần một phiên Dow Jones đóng cửa dưới 30.000 nhá khi nào Dow Jones đóng cửa dưới 30.000 thì chúng ta tính có lẽ chúng ta tuần tới cứ tập trung vào cậu vàng thôi hiện nay cái mỏ vàng đây đang là đào tốt mà ba tuần liên tiếp chúng ta đều nhận định rất là chính xác và giao dịch thuận xu hướng thì tuần tới hy vọng chúng ta cũng sẽ chốt lời rất là thành công với cậu vàng ngược lại thì quý vị có thể chú ý đến một số cặp à, tiền tệ ví dụ như cặp EU này UK này hoặc là cặp à, GN này GZ này đấy là những cặp mà chúng ta có thể giao dịch được đó là toàn bộ nhận định xu hướng thị trường tuần tới. À, chúc quý vị có một tuần Noel giao dịch thành công.